không biết bạn đang đầu tư theo phương pháp hệ thống nào bạn có thể đầu tư theo phương pháp đầu tư giá trị có thể các bạn đầu tư theo thiên về kỹ thuật và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là những chiến lược của những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng và đây là một cái cuộc phỏng vấn của các nhà đầu tư siêu hạng xuất chất xuất sắc nhất ở Mỹ trong cái cuốn sách này và trong cuốn sách này thì ờ, Dũng sẽ đưa ra những cái phân tích cụ thể đặc biệt là những cái áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra như thế nào nếu bạn muốn có thể kiếm lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm một năm thậm chí là nhiều hơn nữa thì đây là một trong những cuốn sách bạn cần phải nắm rõ được và hiểu rõ được để mô phỏng thành công của các thiên tài chứng khoán hay chúng ta gọi là những bậc thầy đầu tư chứng khoán siêu hạng người đầu tiên Dũng muốn giới thiệu với quý vị và các bạn đó là Mac Mini Mini à, Mac Mini Mini thì các bạn cũng đã có lẽ các bạn cũng đã quen thuộc rồi bởi vì ông đã xuất bản hai cuốn sách tức là đã xuất bản hai cuốn sách ở Việt Nam đó là phù thủy sàn chứng khoán và cuốn là giao dịch như một nhà vô địch và hai cuốn sách này nếu các bạn nào đã đọc thì các bạn thấy rằng là đây là một trong những chiến lược đầu tư rất là tuyệt vời đó là áp dụng cơ bản và kỹ thuật với những chiến lược mà thực sự nó giúp cho chúng ta thấy rằng đầu tư rất là thành công và trong 5 năm liền ông đã có mức lợi nhuận là trên 250 phần trăm trong thời gian rất là ngắn như vậy và mức lợi nhuận ở đấy là rất là cao các bạn thấy khủng khiếp không ạ nhà đầu tư thứ hai đó là David Jane David Jane là một trong những cái học trò xuất sắc của William O'Neill Ờ, sau khi mà được học uh, tức là ông tham gia học những khóa học của William O'Neill và sau đó thì ông được nhận vào uh, làm với William O'Neill sau này thì ông tách ra khỏi cái quỹ của William O'Neill và trong uh, những năm qua thì ông đã có ba lần vô địch chứng khoán Mỹ tức là trong những cuộc thi vô địch chứng khoán Mỹ ông đã ba lần vô địch và các bạn biết rằng là với những người mà vô địch trong thị trường chứng khoán Mỹ thì thực sự ông là những người mà có thể có cái trình độ xuất sắc như thế nào có lẽ chúng ta không phải bàn nữa và một nhà đầu tư tiếp theo mà các bạn có thể thấy ở đây đó là David Singer à, một cái nhà đầu tư có thể các bạn nghe thì các bạn có thể chưa biết nhưng cái lợi nhuận của ông đạt được năm 2000 năm à, trong 18 tháng Dũng ở đây thì ở đây họ giới thiệu uh, không vào năm nào cả nhưng 18 tháng với 10.000 USD và ông đã có lợi nhuận và kiếm được bao nhiêu 18 triệu USD mà trong 18 tháng với mức lợi nhuận là 1 164.000 phần trăm có lẽ là nếu các bạn có mơ cũng không tưởng tượng được là cái mức lợi nhuận khủng khiếp với nhà đầu tư huyền thoại như thế này và đây là một trong những nhà đầu tư chúng ta thấy rằng là có lẽ có rất hiếm khi có ai có thể vượt được cái cái, cái tốc độ hay là cái lợi nhuận mà ông đã đặt ra và nhà đầu tư cuối cùng ở đây là là David <coughs> David uh, Ritchie thì đây là một trong những uh, nhà đầu tư là một trong những cái học trò xuất sắc của VM uh, à, của Macmini và bạn biết rằng là ông cũng đã đạt mức thành tích năm 2010 là bốn con số và đây là một cuộc phỏng vấn của các nhà đầu tư trai là chúng ta gọi là cuộc phỏng vấn bàn tròn với các nhà đầu tư siêu hạng và với những cái việc mà Dũng đánh giá phân tích ở đây thì Dũng mong rằng là có những cái góc nhìn khách quan hoặc là có những cái góc nhìn nào nó nó có thể chúng ta thấy là chúng ta có thể bàn luận làm sao chúng ta có cái góc nhìn tốt nhất với những cái kiến thức với những cái gì học được trong nhiều năm qua thì Dũng thấy là cái phương pháp hệ thống của mình nó có sự tương đồng hoặc là nó có một cái gì, điều gì đó nó thực sự khi mà Dũng áp dụng về chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm qua thì rõ ràng là đây là một trong hệ thống mà nó rất phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại và lâu dài. À, điều đầu tiên thì uh, chúng ta sẽ có một câu hỏi đầu tiên với quý vị các bạn. Đầu tiên là câu hỏi đầu tiên để các bạn có thể thấy rằng rằng là uh, nếu chúng ta nắm rõ được, hiểu biết rõ được nắm rõ được những cái chiến lược đầu tư của họ chúng ta mô phỏng ừ. chiến lược đầu tư của họ thì Dũng tin chắc rằng là bất cứ ai cũng có thể trở nên nhà đầu tư siêu hạng giống như họ <clears throat> cách tốt nhất để tìm ra các cổ phiếu có động lực với tiềm năng lớn là gì tức là khi mà chúng ta có một câu hỏi này với tất cả các nhà đầu tư thì ờ, với Mac Mini thì ông có tập trung đó là ờ, chỉ báo RS đây là một chỉ báo rất quan trọng mà nếu những ai đã đọc cuốn sách của Mark à, của uh, O'Neill thì các bạn đây là một chỉ báo đo về sức mạnh cổ phiếu trong cái thị trường nó đang ở đâu thì cái phần này Dũng sẽ có thể làm riêng vào một cái video tiếp theo những video để chúng ta hiểu rõ hơn về cái sức mạnh về giá về cổ phiếu trong cái phân khúc thị trường trong ngành trong cái thị trường chung của chúng ta giả sử như là ở với chứng khoán Việt Nam thì VN Index với chứng khoán Mỹ có thể chỉ số Nasdaq chỉ số Dow Jones hoặc là S&P 500 thì đây là một trong những cái chỉ báo rất quan trọng khi mà uh, bản thân mà bản thân Mark Mini khi mà ông đưa ra còn với các nhà đầu tư khác như là David Zen David Zen thì ông có nói rằng là với cái hệ thống này thì ông ở đây Dũng đã thống kê rồi ạ David Zen thì ok tức là ông sẽ tìm kiếm những cái cổ phiếu tăng trưởng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu ở mức cao nhất ở trong cuốn sách này khi phỏng vấn thì người ta cũng nói rất là chung chung như thông thường ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu như là những năm 2010 16 15 16 thì chúng ta thấy là VCS có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận rất là cao uh, hơn 100 phần trăm một năm liên tục liên tục như vậy với cái những cái hệ số như là ROE toàn 40 phần trăm tức là ở đây chúng ta thấy là những cái doanh nghiệp mà có lợi nhuận doanh thu đạt ở mức tự chuẩn gần như đột biến liên tục trong cái các quý liên tiếp thì đây là một trong những cổ phiếu tăng trưởng mà cần chúng ta lưu ý còn với à, à nhà đầu tư huyền thoại Zinger thì à, ông cũng tập trung vào các cổ phiếu có sức mạnh về giá tức là ông quan tâm đến sức mạnh về giá sức mạnh về giá ở đây nó liên quan đến gì ạ à? khối lượng tức là ông liên quan đến khối lượng và giá có dòng tiền lớn tham gia vào thì đây là một trong những cái yếu tố mà ông có thể là ông tham gia khi mà uh, ông quan tâm đến cái uh, giá trị tức là quan tâm đến cổ phiếu thực sự có mạnh hay không và nhà đầu tư cuối cùng thì vì ông là một trong những học trò xuất sắc của Mark Mini và được Mark Mini chia sẻ thì ông cũng đưa ra cái chỉ báo RSI à, RS là một trong những chỉ báo rất quan trọng để ông lựa chọn các cổ phiếu của mình thì ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là à, chúng ta quan sát ở đây thì các bạn sẽ thấy là trong Việt Nam thì chúng ta thấy là trong mỗi chu kỳ phát triển của cổ phiếu giả sử là chúng ta đang thấy là cổ phiếu đây là cổ phiếu BIDB thì với cái việc mà chúng ta đo lường giả sử chúng ta thấy là với cổ phiếu BIDB đây là một cái quá trình nền tích lũy là khá tốt và chúng ta thấy là những cái xu hướng của nó đấy ạ xu hướng của SMA 200 hướng lên 150 ở phía trên này và với cái R cái SMA50 nằm phía trên và giá nằm ở phía trên này nữa thì chúng ta thấy ở xu hướng tăng rất là mạnh nhưng với cái cổ phiếu khác chúng ta đưa ra là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu Techcombank cũng ở trong cái giai đoạn này nha chúng ta lấy ở trong đoạn này thì rõ ràng sức mạnh tương đối RS của cái Techcombank nó sẽ thấy là thấp hơn rất nhiều bởi vì chúng ta chưa cần nói tính ra bao nhiêu nhưng ra thấy là rõ ràng là cái cái giá nó đang nằm dưới cái đường S mà mà nhiều 200 và vâng, cái xu hướng này xu hướng sideways trong khi đó thì xu hướng kia đã hình thành xu hướng tăng rồi thì ở đây chúng ta thấy là sức mạnh RS của cổ phiếu gì ạ cổ phiếu BIDB nó tốt hơn rất nhiều nên chính vì vậy thì BIDB tăng rất mạnh sau đó còn trong khi đó thì Techcombank không những không tăng và thậm chí là giảm hoặc là chúng ta có thể so sánh VIDB với thị trường chung thì rõ ràng thị trường chung đang là đang rất là xấu đúng không ạ ở đây chúng ta thấy là sức mạnh về giá thì đang nằm dưới cái đường SMA 200 trong khi đó BIDB nó ở phía trên rồi thì đây chúng ta thấy là rõ ràng quá trình tích lũy rất là tốt với sức mạnh về giá về khối lượng đây là những cái dòng tiền lớn tham gia vào và cổ phiếu đã tạo ra mức lợi nhuận 20 30 phần trăm trong khi đó thì trường chung chúng ta phần lớn cổ phiếu đang bị thua lỗ đây là một trong những cái để chúng ta thấy được cái sức mạnh RS nó như nào với cổ phiếu này thì chúng ta thấy là trong giai đoạn này thì có không phải là lợi nhuận nó tăng đột biến hoặc là nó có những cái cái hỗ trợ cho cái cái cổ phiếu này đột biến mà ở đây chúng ta thấy là nó đã có một cái dòng tiền lớn mà có thể dòng tiền các tổ chức hoặc là có một cái cái quỹ nào họ mua vào nó tạo ra cái sự tăng rất là mạnh trong cái nhịp này nên chính vì vậy thì dòng tiền ở trong cái nhà đầu tư uh, Zinger này ông uh, tập trung vào dòng tiền tập trung vào khối lượng và giá để ông có thể quyết định tham gia nên cái mức lợi nhuận của ông rất là cao hoặc là với cái ờ, Mac mini thì ông cũng tập trung vào gì ạ tập trung vào cái chỉ báo RS RS để ờ, xem là cái chỉ báo nó như nào và với việc mà David David thì ông tập trung vào gì ạ ông tập trung vào cái ờ, các chỉ báo mà, mà bên um, hệ thống của William Monell tức là cái đưa ra đây là một trong những cái chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta hiểu rõ được uh, về cơ bản thì gần như nó có sự tương đồng nhau về góc độ nào đó thì chúng ta thấy được sự tương đồng nhau về sức mạnh về giá hay là uh, ờ, RS thì nó cũng là tương đồng nhau nó không có gì khác nhau cả câu hỏi thứ hai ở đây là ông có yêu cầu về mức thanh khoản tối thiểu cho cổ phiếu ông giao dịch hay không thì ở đây Dũng muốn nhấn mạnh đây tại vì trong cái chia sẻ này thì các bạn sẽ biết rằng là à, với việc mà câu hỏi này thì ờ, trong tất cả các thiên tài những người đầu tư với Mac Mini thì ông có đưa ra là thanh khoản khoảng 100.000 đến 300.000 ông mua và với Zinger thì ờ, vì ông giao dịch với số lượng lớn nên ở đây ông bảo là ông đưa ra là 2 triệu cổ phiếu trở lên đến 4 triệu thì ông mới mua đấy là trung bình thế thì ờ, ở đây rõ ràng là nó không liên quan đến gì ạ liên quan đến cái việc thanh khoản nhiều hay thanh khoản thấp và ở đây cái việc mà chúng ta quản trị cái rủi ro và chúng ta kiểm soát được cái gì ạ số vốn của ta trên cái thanh khoản giả sử như là có những nhà đầu tư họ đầu tư với số vốn rất lớn nên cái việc thanh khoản thanh khoản nó gì ạ thanh khoản nó thấp có thể họ sẽ không bán ra được cổ phiếu hoặc là cái tỷ lệ họ mua không được bao nhiêu có thể là họ sẽ không mua còn với Mac Mini thì ông là đồng nhà đầu tư cá nhân nên có thể là một cổ phiếu thanh khoản thấp ông cũng mua hoặc là với David Zen thì ông cũng có thể mua những cái cổ phiếu thanh khoản thấp thì ở đây Việt Nam chúng ta sẽ thấy là có những cổ phiếu thanh khoản rất là cao chẳng hạn như là cổ phiếu ở đây chúng ta sẽ đưa ra một cổ phiếu như là uh, đây là TCM chẳng hạn thế thì với thanh khoản trung bình của TCM là hơn một triệu đúng không hơn một triệu thì cái việc mà hơn một triệu với thị trường chứng khoán Việt Nam hơn một triệu cũng là mức thanh khoản là khá cao còn những cổ có cổ phiếu khác giả sử như là uh, Đức Long Gia Lai thì cái thanh khoản đây ở như loại này nó chỉ là với khối lượng lớn nó chỉ là 400 đấy ạ thì việc mà chúng ta thấy rằng là chúng ta mua những cổ phiếu thanh khoản ở ờ, thấp như giả sử như là 100 nghìn 100 nghìn hoặc là 200 nghìn ở Việt Nam chúng ta thì với số tiền mà chúng ta giải ngân và chúng ta có thể giải ngân uh, 100 nghìn chúng ta có thể ngân 5 5 nghìn đến 10 nghìn à, với cơ số vốn của ta thì nó cũng không ảnh hưởng quá lớn đến đến cái việc mà chúng ta gọi là sau khi chúng ta bán cổ phiếu ờ, nó đặt cái mức độ địch thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều nên đây là tùy thuộc vào cái số vốn của chúng ta chúng ta có thể đầu tư thanh khoản nhiều ít bởi vì rõ ràng với các thiên tài với những nhà đầu tư lớn ở đây họ cũng đã thành tích vượt trội thì ờ, với những người số vốn khác nhau thì cái việc mà họ đầu tư cái mức độ thanh khoản khác nhau và chỉ như William O'Neill thì ông đầu tư những cổ phiếu thanh khoản rất là cao ông mới đầu tư hoặc là Mac Mini thì ông đầu tư thanh khoản thấp ông cũng đầu tư hoặc là thậm chí là có nhà đầu tư cuối ở đây họ đầu tư 25.000 ông cũng đầu tư ạ tức là cái cái việc mà lựa chọn cái thanh khoản đây đó là Rich Richie là ông đầu tư 25.000 tức là cổ phiếu ít nhất là thanh khoản 25.000 ngày ông cũng đầu tư nên cái việc thanh khoản ở đây nó tùy thuộc với góc nhìn chúng ta để chúng ta thấy được là cái tầm quan trọng của cái việc mà số vốn nó như nào câu hỏi số 3 đó là à, các sàn giao dịch hay chúng ta gọi là các giao dịch thỏa thuận đó, các sàn giao dịch đen có làm thay đổi cách ông phân tích khối lượng giao dịch hay không tức là khi mà khối lượng giao dịch chúng ta biết rằng là à, thông thường thì chúng ta quan tâm đến khối lượng giao dịch uh, chốt ngày đây là những khối lượng giao dịch trước ngày với cái thanh khoản thấp như này thì chốt ngày nó tổng khối lượng rất là thấp và với những cái việc mà xác nhận như này đây là khối lượng cao và chúng ta cũng nhìn thấy tất cả những cổ phiếu như này thì chúng ta thấy là cái góc độ thanh khoản chúng ta sẽ tính là tính giai đoạn cuối ngày nên việc mà có thể có những giao dịch thỏa thuận hoặc là có những con giao dịch khác thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái thực sự ờ, là thanh khoản của một cổ phiếu trong này nên chính vì vậy thì ở đây ờ, với các nhà đầu tư thì họ có nói rằng là với thanh khoản họ quan tâm đến thanh khoản cuối ngày như nào để họ phân tích đánh giá chu kỳ tiếp theo bởi vì ở đây họ nghiên cứu không phải nghiên cứu một ngày mà chúng ta phải nghiên cứu trong hàng tuần thậm chí là trong một khung thời gian rất dài nên họ đánh giá là cái đấy nó không ảnh hưởng quá nhiều trong quá trình đầu tư của, họ, của mình câu hỏi tiếp theo là ở đây thì ờ, có bao giờ có bắt đáy hay không thì ở đây là một cái câu chuyện rất là quan trọng với nhà đầu tư Việt Nam các bạn biết là trong nhà đầu tư Việt Nam đặc biệt là các nhà đầu tư giá trị họ bắt đáy họ mua cổ phiếu trung bình giá giảm rất là nhiều thì với các nhà đầu tư ở đây kể cả Mac Mini thì gần như là họ không mở bắt đáy với David David Zen thì họ không bao giờ mua cổ phiếu tạo ra đành mới tức là không bao giờ mua những cổ phiếu tạo ra đành mới còn uh, Zinger thì thỉnh thoảng ông mua tức là uh, à, 95% các cổ phiếu ông mua là gì ạ ông mua là những cổ phiếu mà uh, tức là tạo ra cái lợi nhuận cho ông là những cổ phiếu mà nó tạo ra một cái xu hướng tăng chỉ có 5 phần trăm mà cổ phiếu mà có trong trường hợp ông có bắt đáy thì nó có mang lại lợi nhuận cho ông chỉ có 5 phần trăm tức là cái việc mà bắt đáy gần như nó không có giá trị nhiều trong việc mà ông tạo ra lợi nhuận còn nhà đầu tư cuối cùng là Richie thì ông không bắt đáy Đấy, không bắt đáy không bao giờ bắt đáy thì chúng ta biết rằng tất cả các nhà đầu tư bậc thầy để có một lợi nhuận tăng trưởng vượt trội có những cái mức lợi nhuận lớn như này ông không ở bắt đáy thì trong quá trình đầu tư của Dũng thì từ trước đến nay Dũng không ở bắt đáy để cho các bạn biết rằng có những bạn khi mà đầu tư vào cái chỉ số thì với vùng bắt đáy này họ đầu tư với Dũng thì Dũng không bao giờ bắt đáy bởi vì đây là cái nguyên tắc của Dũng trừ khi có những cái đợt bùng nổ theo đà đấy là những cái cách mà bản thân ờ, cái phương pháp này được ờ, ông ờ, uh, William O'Neill phát triển và sau khi mà dụng ứng dụng với những chiến lược PSA của mình thì thực sự những cái đáy này nó đều có những cái giá trị rất lớn khi mà chúng ta hiểu về cái quá trình bắt đáy bắt đáy không phải là chúng ta mua trong quá trình nó tạo đáy mới mà nó phải xác nhận tạo ra những phiên bùng nổ theo đà thì nếu như ai hiểu rõ thì các bạn có thể đọc cuốn sách của William đó là làm giàu từ chứng khoán thì các bạn hiểu thế nào là bùng nổ theo đà thì đây là những cái quá trình phân tích để các bạn có thể hiểu rõ hơn là, là bắt đáy đó là không phải là bắt mua trong giao rơi à, với họ thì cái việc bắt đáy gần như là không bao giờ họ chỉ mua khi có sự xác nhận tạo ra xuống mới thôi ở ờ, à, với William Neal thì ông mua bùng nổ theo đà thì những cái này chúng ta sẽ được phỏng vấn chúng ta sẽ theo dõi trong những cái video tiếp theo ở đây là cái video đầu tiên đó là chúng ta sẽ nói làm sao để lựa chọn cổ phiếu thì đây những cái tiêu chí để các nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu tức là họ không ở bắt đáy hay là họ mua cổ phiếu có sức mạnh tương đối mạnh nhất à, tiếp theo là họ quan trọng đến là cái khối lượng bởi vì họ có nói là tất cả các nhà đầu tư ở đây thì họ nói với khối lượng là gì ạ các bạn biết là họ nói khối lượng cực kỳ là quan trọng và xử như là gen thì họ nói là khối lượng là dòng sức mẹ à, Zinger dòng sức mẹ tức là cái cái việc mà nếu chúng ta đầu tư mà không có khối lượng không hiểu khối lượng thì coi như là chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn hay là với à, David Zen thì ông nói là khối lượng là là huyết mạch chạm đấy khối lượng là huyết mạch hoặc là với Mac Mini thì trong trường hợp mà không có cái lượng thì thực sự là ông cũng ờ, thực sự là ông rất là khó để đưa ra quyết định thì đây tất cả những cái việc mà nói về ờ, khối lượng hay là Rich, Richie ông nói là khối lượng giao dịch đóng vai trò quan trọng quan trọng trong cái việc phân tích của ông và ông chỉ tìm kiếm cổ phiếu có khối lượng giao dịch thôi nên các bạn biết rằng là trong quá trình phân tích cổ phiếu thì một số các bạn ờ, Dũng biết rằng là trong rất nhiều phương pháp thì nó bỏ qua phần khối lượng nhưng ở đây tất cả các nhà đầu tư tăng trưởng họ nói rất nhiều về khối lượng và những cái khối lượng này đến những cái bài tiếp theo chúng ta sẽ nói về các mô hình nó quan trọng để đánh giá các mô hình như nào thì đây là một trong những cái phần mà Dũng luôn luôn chia sẻ tất cả các cái phương pháp của Dũng đặc biệt là VSA thì Dũng nói rất nhiều về khối lượng và các bạn biết rằng là khối lượng với các nhà đầu tư tăng trưởng này với các nhà đầu tư chúng ta gọi là bậc thầy về đầu tư thì gần như là không thể thiếu được và họ coi cái này là gần như là sống còn để phân tích cổ phiếu các bạn nhớ nhá sống còn tức là cái bước ờ, sống còn để phân tích cổ phiếu à, tiếp theo câu hỏi tiếp theo đó là ông có bao giờ mua cổ phiếu giá thấp không nếu nếu có cách ông nhìn nhận chúng ông nhận chúng có khác so với những cổ phiếu giá trị cao hay không thì ở đây nó có một cái câu chuyện như này Uh, tổng kết của các nhà đầu tư thì uh, Dũng thấy rằng là phần lớn các nhà đầu tư uh, chỉ như và David Zen thì ông mua thấp nhất là uh, 15 đô trở lên còn một số các nhà đầu tư khác như là Zinger thì ông mua nhiều đa phần các cổ phiếu ông mua là 35 đến 50 đô trở lên các bạn thấy không ạ còn Mac Mini thì ông cũng mua đa phần là ở mức rất là cao 30 đến 60 phần trăm à, 30 đô đến 60 đô và chúng ta biết rằng là đa phần tất cả các nhà đầu tư ở đây họ tập trung mua những cổ phiếu giá trị cao bởi vì họ giải thích rằng là với những cái cổ phiếu như giả sử 10 đô thì chỉ cần là lỗ một đô nó là 10 phần trăm rồi còn nếu mà cổ phiếu họ mua 100 đô thì lỗ 3 phần trăm thì họ kiểm soát dễ hơn và tất cả những cổ phiếu mà được định giá cao thì đó là những cổ phiếu tăng trưởng và thường thì những cổ phiếu tăng trưởng thì cái độ rủi ro nó sẽ là rất thấp đấy là cái chúng ta sẽ thấy rằng là những cổ phiếu ở Việt Nam thì Dũng thấy là những cái cổ phiếu mà nó tạo ra mức tăng khoảng độ 20 trở lên ạ tức là cái mức mà tăng 20 trở trở lên hoặc là khi mà cổ phiếu tăng vượt qua 50 tích lũy vượt qua 50 thì nó tăng rất mạnh à, trước kia Dũng để ý những cái cổ phiếu như là Vinamilk ạ Vinamilk khi nó vượt qua mức 100 nó sẽ tăng rất mạnh đây là những cái mức mà thời điểm mà Dũng nghiên cứu thì đây là cái mức mà cổ phiếu Vinamilk nó đang là 100 điểm và đây chính là 100 điểm ạ à. thời điểm nó nó là 100 điểm và sau khi nó vượt qua 100 điểm với cái nền tích lũy tốt như này là nuôi cổ phiếu tăng rất mạnh hoặc là chúng ta có thể theo dõi những cổ phiếu như VCS khi mà mức cái mức mức 100 của nó ở như giai đoạn này đây là mức 100 của nó dạng này thì sau khi nó tích lũy nó vượt lên thì cổ phiếu này tăng còn rất nhiều nữa các bạn thấy không rất nhiều nữa và chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu ở Việt Nam tăng từ 50 trở lên thì luôn luôn tạo ra những cái động lực rất cao Ờ, tạo ra mức ờ, lợi nhuận rất là lớn trong quá trình đầu tư nên khi mà ứng dụng vào Việt Nam thì cũng thấy là những cổ phiếu Việt Nam để tạo ra mức lợi nhuận rất là cao và bền vững thì thường là uh, tính trung bình thì thường là ít nhất là 20 trở lên uh, giá 20 trở lên để các bạn thấy rằng là việc ứng dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam nếu các bạn so sánh các bạn thống kê được thì các bạn sẽ thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu mà vốn hóa cao hoặc là có định giá cao nó có độ an toàn cao hơn so với tổng tất cả những cổ phiếu mà nó là mức thấp thỉnh thoảng có một cái cổ phiếu ở mức thấp thì nó có mang tính đầu cơ nó chạy rất mạnh thôi tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là không phải lấy cổ phiếu giá trị thấp thì nó sẽ giúp cho bạn nhiều lợi nhuận hơn mà quan trọng là chúng ta thấy là tất cả những cổ phiếu được định giá cao và khi nó bước vào một cái chu kỳ tăng quá trình tích lũy đủ thì nó sẽ giúp chúng ta có một cái lợi nhuận rất là cao và phần cuối cùng hôm nay Dũng muốn chia sẻ đó là cách mà phân tích cổ phiếu thì ở đây câu hỏi mà câu hỏi cuối cùng trong cái cái bài này là cách lựa chọn cổ phiếu là ông tìm kiếm cổ phiếu theo phương pháp từ dưới lên hay là tìm kiếm các nhóm ngành dẫn dắt trước sau đó mới tìm cách uh, tìm các cổ phiếu trong ngành này khi ở đây chúng ta thấy rằng là trong phân tích thì à, với Mac Mini ngày trước thì ông sẽ nghiên cứu về thị trường chung trước sau đó ông mới tìm ra ngành và tìm ra cổ phiếu và sau này ông thấy rằng trong quá trình mà tìm cái thị trường chung trước này này thì ông bỏ lỡ rất nhiều cổ phiếu gọi là dẫn đầu và và với các nhà đầu tư lớn ở đây các nhà đầu tư lớn những cái uh, như là Gen, David Gen hoặc là Zinger thì ông luôn luôn lựa chọn gì ạ lựa chọn là phân tích các cổ phiếu trước sau đó phân tích các thị trường chung sau và bản thân thì Mac Mini nơi Mac Mini cũng tương tự như vậy đây là cách mà Dũng vẫn đang làm thì ở đây các bạn sẽ nhớ một cái điều này khi mà Dũng phân tích về thị trường chung á, thì có đặc điểm là Dũng bao giờ cũng vì là phân tích cho toàn bộ toàn bộ các à, nhà đầu tư thì cái việc mà phải Dũng phải phân tích thị trường chung trước bởi vì cái số lượng cổ phiếu hay là những cái cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường nó có sự khan hiếm nhất định khan hiếm nhất định nên việc mà để tìm kiếm những siêu cổ phiếu dẫn đầu và những ngành dẫn đầu thì cách mà chúng ta với chúng ta thì chúng ta hãy lựa chọn theo giả sử như là trong phân tích thì Dũng phân tích về ngành nhà đấy như là CTG là xem là trong ngành thì những cái cổ phiếu nào có thể nó mạnh nhất trong cái ngành này bằng cái việc mà chúng ta xem cái xu hướng của nó đó là cái cái đường trung bình động xem là xu hướng của nó như thế nào cái thứ hai là xem cái mẫu hình nó là sao và đặc biệt là chất xúc tác của nó nó đang ở đoạn nào thì khi mà chúng ta phân tích về giả sử như là ngành ngân hàng thì chúng ta thấy đây là một cái cổ phiếu rõ ràng là xu hướng về trung hạn dài hạn nó khá tốt khi mà các đường trung bình 20 à, 200 150 và 50 nó đang ở xu hướng tăng lên và chúng ta thấy là cái xu hướng cổ phiếu này nó đang tốt hơn rất nhiều so với cổ phiếu gọi là uh, Techcombank đúng không ạ Techcombank thì chúng ta thấy là cái xu hướng về ngắn hạn dài hạn ngắn hạn thì có một chút hồi nó còn dài hạn thì đang trong quá trình sideways thì cái việc mà đánh giá các cái nhóm cổ phiếu Ờ, của một ngành để xem cổ phiếu nào có thể dẫn đầu thì chúng ta sẽ biết rằng là cái nhóm ngành đấy có thể là cái nhóm dẫn dắt hay không thì trong quá trình phân tích thì Dũng thấy là phần lớn các cổ phiếu trong thời gian tới là sử những cổ phiếu như là GTN nó sẽ có những cái cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường khi mà nó nó có sức mạnh tương đối chúng ta đã nghe phần đầu tiên đó sức mạnh tương đối của những cổ phiếu này nó đã vượt qua cái đường gì ạ à? đường à, vượt qua cái đỉnh năm hai tuần trước đó ạ à? đây chúng ta lại vượt qua đỉnh năm hai tuần trước đó cái thứ hai là thị trường chung thì rõ ràng thị trường chung vẫn đang trong sideways thì những cổ phiếu này nó đã mạnh hơn thị trường chung rồi thì cái việc này nó sẽ có một cái tư duy tức là khi mà chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta thấy là với các nhà đầu tư chúng ta thường là thích mua những cổ phiếu nó rẻ thì ở đây là những cái tư, duy nó khác hẳn so với các nhà đầu tư khác và với những cổ phiếu chúng ta những cái cổ phiếu mà có tốc độ tăng trưởng vượt qua 52 tuần như này thì thường nó sẽ có, có quá trình tích lũy và nó trước khi nó có thể bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh và chúng ta có thể xem lại những cái mốc lịch sử như là ngày xưa chúng ta thấy là ở VCS chẳng thế thì chúng ta thấy là thường thì khi thị trường chung nó giảm rất mạnh thì ở đây thì ờ, cái phần thị trường chung nó đang bị thiếu thì khi mà thị trường chung giảm cổ phiếu này nó vẫn ở giữ được cái mức ở vị thế cao thì thường nó sẽ trở thành tiềm năng trở thành những cái siêu cổ phiếu trong tương lai thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là trong xu hướng của thị trường chung ở góc độ này thì chúng ta thấy là rất nhiều các cổ phiếu nó đang có những sức mạnh chúng ta gọi là những cái sức mạnh mạnh hơn thị trường chung như là như là HPG chẳng hạn thế đây chúng ta nhìn là HPG thì chúng ta thấy là xu hướng của nó đang là xu hướng tăng đúng không xu hướng tăng về trung hạn về dài hạn nó đã mạnh hơn thị trường chung rất nhiều và thứ hai nữa là nó đã vượt qua cái 52 tuần đây là một trong những cái cách để chúng ta đánh giá là những cổ phiếu tiềm năng trong cái chu kỳ sắp tới chúng ta gọi là chu kỳ sắp tới hoặc là cổ phiếu gì ạ à? FPT chúng ta cũng có thể là thấy sức mạnh của nó sức mạnh của nó thì rõ ràng so với một số các cổ phiếu như là uh, Vinhome thì chúng ta thấy nó đang mạnh hơn bởi vì nó đang nằm trên cái gì ạ à? đang nằm trên cái đường SMA 200 và đặc biệt là SMA 50 cũng đang nằm trên 200 thì ở đây chúng ta thấy là cái xu hướng rất là tích cực trong khi đó Vinhome thì chúng ta thấy là rõ ràng là sức mạnh của nó đang rất là yếu hơn rất nhiều thì để chúng ta so sánh xem là cái nhóm cổ phiếu nào có thể tạo ra dẫn đầu nên việc mà chúng ta phân tích cổ phiếu thì chúng ta lọc những cổ phiếu nào mạnh thì ờ, chúng ta sẽ có thể là ưu tiên đặt cho nó một cái vị thế để chúng ta có thể là tiếp tục quan sát tiếp tục quan sát uh, khi mà cổ phiếu hoàn thành những cái điều kiện cần thiết trong những bài tới thì Dũng sẽ chia sẻ kỹ hơn về uh, những cái phần tiếp theo tại vì ở đây nó còn rất nhiều bài nên trong cái cái này là chúng ta chỉ nắm rõ được cách lựa chọn cổ phiếu và cách lọc cổ phiếu như nào để các bạn hiểu rõ rằng là cách lọc cổ phiếu ở đây lọc cổ phiếu trước sau đó thì từ cổ phiếu đó thì chúng ta có thể xem là các cổ phiếu trong ngành nó có cái uh, những đặc điểm tương ứng hay không thì chúng ta biết rằng là cái cổ phiếu nào là cổ phiếu dẫn đầu hay là cổ phiếu nào là cổ phiếu có thể là dẫn dắt trong cái chu kỳ tới để chúng ta có thể tập trung vào những cổ phiếu thay vì chúng ta tập trung quá nhiều thị trường chung thì đặc biệt là năm 2019 Dũng có nói các bạn đó là lúc mà thị trường chung đang giảm rất mạnh đây chúng ta nhìn thị trường chung đang giảm rất mạnh nhưng với Dũng thì Dũng vẫn cứ tham gia vùng này nhưng cái những cổ phiếu như này thì Dũng không thể chia sẻ hết cho chúng ta được bởi vì thứ nhất là cái số những cái sổ siêu cổ phiếu này nó là rất khan hiếm rất khan hiếm nên việc mà chúng ta cần phải nắm rõ được những đặc tính của nó lựa lựa chọn hoặc là cách lọc cổ phiếu đây là một trong những bí quyết rất quan trọng hoặc là cổ phiếu N A NV cũng tương tự như vậy đây là những cổ phiếu mà các bạn thấy rằng là trong quá trình tích lũy thị trường chung đang giảm rất mạnh đấy các bạn nhìn không thì Dũng vẫn có khuyến nghị tham gia ở những cái vùng này hoặc là những cái vùng này khi mà thị trường chung đang lao dốc thì cổ phiếu nó đang mạnh hơn sức mạnh của nó đang mạnh hơn thì cái việc mà chia sẻ trong cái đoạn này thì chỉ có những ai hiểu rõ về phương pháp thì các bạn sẽ thấy rằng là thị trường chung đang rất giảm thì việc mà khuyến nghị thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là là nó bất lợi với phần lớn mọi người nên ở đây các bạn thấy rằng là các nhà đầu tư hay là các thiên tài ở đây họ lựa chọn cổ phiếu nó sẽ có sự khác biệt so phần lớn những nhà đầu tư cá nhân chúng ta vẫn sử dụng và một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ uh, của Dũng trong cái buổi tối ngày hôm nay thì nếu các bạn mà có thể nếu các bạn thấy rằng là cái cuốn sách này có thể có thể giúp bạn À, đầu tư tốt hơn thì các bạn có thể mua cuốn sách này tại vì Dũng nó không phải là marketing như cuốn sách này mà Dũng đây là một cái cuốn sách mà Dũng đọc để xem là à, những cái chiến lược đầu tư của họ nó có phù hợp với chiến lược đầu tư của mình không tại vì từ trước nay thì Dũng khi mà Dũng đầu tư thì Dũng đưa ra những nguyên tắc và Dũng nghiên cứu rất nhiều các bậc thầy như Mark Mini, William O'Neill, uh, uh, uh, thậm chí là Lee Moore, tất cả những nhà đầu tư và uh, Dũng thấy rằng là họ đều có những cái hệ thống phương pháp